Xin chào à, toàn thể anh em thì uh, tiếp tục quay trở lại về những cái đồ chơi liên quan đến công nghệ để làm sao giúp cho anh em có thể là áp dụng ở trong những cái sân chơi về tài xỉu thì anh em biết được là trên thị trường bây giờ đang ra rất là nhiều những cái dòng máy nghe tài xỉu hay còn gọi là những cái dòng máy phân âm mùa tài xỉu ấy thì hai cái loại đấy thì à, nó là một thì nó đều là phân tích cái bề mặt của những cái hộp tài xỉu và báo cho anh em thì uh, hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em để làm sao một số anh em mà đi tìm hiểu về những cái dòng máy nghe một tài xỉu hay còn gọi là máy phân âm một tài xỉu này để làm sao giúp cho anh em có thể tìm ra hoặc anh em lựa chọn cho mình những cái dòng máy làm sao tốt nhất thì à, anh em biết được là anh em đi tìm hiểu ở trên mạng thì nó cũng rất là nhiều những cái cơ sở người ta có thể là bán những cái dòng máy nghe hoặc là những cái dòng máy phân âm một tài xỉu này thì anh em không biết được là những cái cơ sở nó như thế nào nó là uy tín và những cơ sở nào nó bán những cái hàng kém chất lượng thì à, việc đầu tiên là anh em đến một cái cơ sở nào đó thì anh em mang trực tiếp nắp đĩa quân hột của anh em đến để làm sao anh em test về những cái dòng máy nghèo tài xỉu này thì khi anh em đến một cái cơ sở nào đấy thì người ta sẽ đưa cho anh em về những cái dòng máy nghèo tài xỉu này để anh em ngồi anh em test thì hột và đĩa quân hột là của anh em rồi nên là anh em không lo ngại với vấn đề là quân hột của người ta hoặc nắp đĩa của người ta nữa và những cái dòng máy này thì nó chỉ đạt được cho anh em là 70 cho đến 80 phần trăm nên là những anh em phải nên nhớ là nó không thể nào nó đạt được cho anh em về cái độ chuẩn xác là tuyệt đối 100 trăm được thì những cái cơ sở nào mà nó bán những cái hàng kém chất lượng thì tôi không nói đến làm gì cả thì đấy là cái việc kinh doanh và buôn bán của người ta nên là anh em nhớ tôi là anh em nên tìm hiểu những cái cơ sở nào nó uy tín thì ở đây một là anh em đã chót anh em mua những cái mặt hàng nó kém chất lượng thì anh em có thể gọi điện trực tiếp cho tôi hoặc kết bạn qua Zalo anh em gửi qua hình ảnh để tôi có thể là nhìn qua những cái dòng máy đấy để tôi có thể là chỉ cho anh em về cách anh em chỉnh sửa hoặc là nếu mà nó nặng quá thì anh em có thể gửi lên trực tiếp cho tôi tôi sẽ sửa chữa cho anh em thì à, tôi nói luôn với anh em là như này những cái dòng máy này mà anh em muốn đi tìm hiểu ấy thì à, những cái dòng máy tốt thì nó phải đảm bảo cho anh em về hai cái yếu tố thứ nhất là cái độ chuẩn xác nó phải đạt được cho anh em là 70 đến 80 phần trăm và vấn đề thứ hai nữa là sau khi anh em test ở bất cứ một cái cơ sở nào anh em chỉ cần test khoảng 10 đến 15 phút mà anh em sờ kiểm tra trên cái bề mặt của những cái dòng máy này làm sao những cái dòng máy này nó không bị nóng lên thì ờ, những cái dòng máy mà nóng lên là do ăn nguồn viên pin và thứ hai nữa rất dễ chập cháy về bo mạch của những dòng máy này thì ờ, anh em chú ý luôn tôi sẽ test luôn cho anh em vài tiếng để cho anh em xem vượt qua để anh em thấy được về cái độ chuẩn xác của những cái dòng máy nghe hoặc là những cái dòng máy phân âm một tài xỉu này thì ở đây thì nắp đĩa quân hột thì à, nắp đĩa nào cũng được không quan trọng về nắp đĩa và quân hột nào cũng được nên nhiều anh em hỏi tôi là một số những cái sân chơi người ta sử dụng những cái đồ chơi liên quan công chuyện thì à, máy có báo được hay không thì à, biết làm sao là những cái bề mặt của con hột như này thì nó hãng còn nguyên ờ, các lỗ anh em nhìn thấy không ở đây là nó bố trí tất cả các mặt lỗ khác nhau nên là máy dựa trên cái nguyên lý của tất cả các mặt lỗ này để làm sao nó phân tích về bề mặt của những cái âm thanh chạm xuống đáy đĩa này và nó sẽ chuyển sang chế độ là báo dung cho anh em nên là không quan trọng về nắp đĩa của con hột thì à, bây giờ tôi sẽ lấy ra ba hột để test luôn cho anh em thì à, các bước thông thường ở sân chơi của anh em người ta sẽ thử về lâm châm này Đấy. lâm châm quần hột Đấy. những cái hột mà nó hít này anh em nhìn không và tiếp theo người ta sẽ xoay đèn về nắp đĩa hay là quân hộp này những cái dòng nắp bình thường mà anh em cầm trực tiếp lên thì anh em không lo ngại vấn đề nắp đĩa nắp đĩa là của anh em mà không quan trọng về nắp đĩa đĩa này thì anh em xoay đèn này hoàn toàn bình thường giờ à, tôi không nói sâu về cái vấn đề nắp đĩa quân hột bất cứ một cái nắp đĩa quân hột nào máy đều có thể báo cho anh em hết thì à, anh em vào trong những cái sân chơi ấy thì anh em ngồi làm sao cái khoảng cách là 3 mét đổ lại thì là tùy vào những sân chơi ví dụ sân chơi của anh em nó ồn quá thì anh em ngồi làm sao tiếp cận gần hơn để làm sao những cái dòng máy này nó có thể nghe trọn vẹn ba cái tiếng hột rớt xuống đĩa thì nó mới có thể là báo cho anh em một cách chuẩn xác được thì à, những cái dòng máy này thì là thường thường là để cho một số anh em mà làm tay con anh em vào trong những cái sân chơi là hoàn toàn là của người ta nắp đĩa con hột của người ta thì anh em cứ ngồi gần nhà cái là nó sẽ báo cho anh em một cách chuẩn xác nhất thì bây giờ tôi sẽ test luôn cho anh em này thì à, tôi nói qua nguyên lý của nó là máy báo một dung thì là anh em sẽ đánh tôi là về đường xỉu máy báo hai dung thì anh em sẽ đánh tôi là về đường tài bây giờ tôi sẽ nắp luôn tiếng đầu tiên cho anh em xem này ở đây thì ai nắp được không quan trọng người nắp như tiếng này là máy báo một dung thì anh em sẽ đánh tôi là về xỉu này một ba và bốn là tám nút điểm xỉu tiếng thứ hai anh em này máy báo hai dung thì đơn giản là anh em sẽ đánh tôi về đường tài này Đấy, như tiếng này là bị sai này tiếng tiếp theo anh em này máy lại tiếp tục báo tôi là hai dung thì anh em sẽ đánh tôi tiếp tục lại về đường tài 44 và 5 là 13 lút điểm tài tiếng tiếp theo anh em này máy báo một tung thì anh em lại tránh tôi về đường xỉu này một một và năm bảy nút điểm xỉu tiếng ờ, thứ năm đây anh em này tiếng thứ tư tiếng thứ năm đây anh em này máy báo hai dung thì anh em tránh tôi là về đường tài này 5 năm và 6 thì đây tôi để trực tiếp đây để cho anh em nghe và anh em cảm nhận về cái nhịp rung của nó còn đối với một số anh em thì à, theo dõi anh em lo ngại cái vấn đề là máy báo kêu to thế thì anh em lo ngại người khác người ta có thể nghe nhịp rung thì những dòng máy này mà anh em đeo trong người ấy, là hoàn toàn người khác không bao giờ nghe nhịp rung của nó Bây giờ tôi sẽ cầm trực tiếp trên tay này tôi sẽ test luôn cho anh em này như tiếng này là máy báo tôi là hai rung anh em có nghe nhịp rung của nó máy rung rất là im thì anh em sẽ đánh tôi về đường tài này một năm và sáu tiếng tiếp theo anh em này Đấy, anh em có nghe nhịp rung của nó không máy vẫn tiếp tục báo tôi hai rung này thì anh em vẫn tiếp tục anh em đánh tôi về tài này hai hai và bốn là tám nút điểm xỉu tiếng này này bị sai này tiếng tiếp theo anh em này máy báo tôi là một rung đấy anh em có nghe nhịp rung của nó không thì à, những dòng máy này rung cực kỳ rất là êm nên là anh em chơi đêm tối hoặc người ngồi bên cạnh thì không bao giờ sợ người khác người ta có thể nghe nhịp rung của nó máy báo một dung thì anh em sẽ anh tôi là về đường xỉu rồi một hai và năm tôi sẽ để trực tiếp về trực tiếp anh em một hai đến cuối này máy báo hai dung thì anh em lại tiếp tục anh em đánh tôi về tài này hai bốn và năm là 11 nút điểm tài trực tiếp anh em tiếng cuối này máy báo một chung thì anh em sẽ đánh tôi đường xỉu này anh em đánh tất tay tôi tiếng xỉu anh em nghĩ này 115 7 nút điểm xỉu thì anh em thấy được là những cái bộ đồ này thì à, trên những nguyên lý của nó thì không bao giờ nó đạt được cho anh em về cái độ chuẩn xác là tuyệt đối 100 trăm được nên là anh em xem qua video thì anh em hiểu được là những cái bộ đồ này nó chỉ là hỗ trợ cho anh em để cho giúp cho anh em có thể là dựa trên cái nguyên lý để anh em áp dụng vào trong những cái sân chơi tài xỉu là hoàn toàn của người ta thì à, trong cái quá trình là anh em theo dõi qua video của tôi mà cảm thấy không hiểu chỗ nào thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho tôi qua số điện thoại đây 0922 33 33 hoặc 0962 19 55 55 thì hiện tại là tôi có hai cơ sở một là bến xe miền Đông Sài Gòn và hai là bến xe Mỹ Đình Hà Nội thì anh em nên anh em tham khảo về những dòng máy này thì tôi sẽ đưa trực tiếp cho anh em xem không quan trọng về anh em phải lấy những cái mặt hàng của tôi anh em có thể tham khảo ở chỗ tôi nhưng anh em có thể đi chỗ khác anh em mua hàng đây là cái việc đây là quyền của anh em thì anh em biết làm sao anh em cứ gọi điện trực tiếp tôi sẽ tư vấn cho anh em một cách rõ ràng để làm sao giúp cho anh em lựa chọn cho mình những cái dòng máy tốt nhất thì anh em xem qua video của tôi nhấn nút like đăng ký kênh để theo dõi tiếp những cái video sau của tôi xin chào và tạm biệt anh em